thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chạm và đề lui tuần và đề ngày lô ngày thì ngày hôm qua thì cái đường cầu đề lui tuần của chúng ta thì đã ăn được cái chạm một cũng là ngày đầu tiên anh em ạ hai hôm liền mình chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề chạm hôm trước thì chúng ta ăn được cái chạm 7 hôm qua thì chúng ta ăn được cái chạm một tuy là cái dàn 10 số này của chúng ta thì không có con 91 nhưng mà lúc nào mình chia sẻ thì mình cũng bảo anh em là vào đủ một cái chạm là 19 số anh em nhé đó về cái đường cầu chạm thì chúng ta ăn được cái chạm một này và cái đường cầu lô đề ngày của chúng ta thì mình chốt dưới phần bình luận thì chúng ta chỉ ăn được con 57 anh em nhé ăn được con 57 thôi đề thì chúng ta không ăn được đó chúng ta được con 57 và con đề 91 đề của chúng ta ngày hôm qua về 91 thì chúng ta ăn được chạm một đây con 57 của chúng ta thì nó về ở giải 3 này đó thì chúng ta ăn được cả đề ăn được cả lô ngày anh em nhé quá tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được về cái đề chạm 1 và lô ngày còn cặp lô khung của chúng ta 4774 thì chúng ta tiếp tục vào lui cho mình anh em nhé thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có cái đầu ba này thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình nó chỉ có 5 số thôi thì chúng ta nuôi đến ngày mùng 7 thì ngày hôm nay là ngày mùng 6 rồi ngày hôm nay và ngày mai nữa thì chúng ta cũng hết anh em nhé thì anh em để ý cho mình có đâu anh em nào mà đánh ít số ấy, thì anh em để ý cho mình là cái dàn là 10 số này và cái bộ đề 12 của chúng ta anh em nhé chạm 7 ra rồi nhưng cái bộ đề 12 nó vẫn chưa ra thì uh, chúng ta kết hợp cả cái dàn này chúng ta chơi cho mình đó ngày hôm nay thì uh, mình tiếp tục mình lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chạm của chúng ta là cái chạm cứng nhưng mà nó vẫn có liên quan đến à, mấy số này gần như là nó uh, có ở trên những cái dàn mà anh em đang nuôi anh em nhé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 chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp thì anh em kết bạn không của chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh thì à, từ bây giờ thì mình sẽ chốt cái phần nô đề ngày dưới phần bình luận anh em nhé thì anh em nào mà xem thì chúng ta cũng để ý cho mình đó và đâu trên Zalo thì mình chốt hàng ngày một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số tỷ lệ ăn rất chi là cao hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được con lô 30 thôi đó 500k mãi mãi anh em nhé ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình này đề lôi tuần của ngày thứ năm thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này ở giải đặc biệt này chúng ta ghép trong giải nhì cho mình chúng ta lấy con số thứ hai ở giải đặc biệt này chúng ta ghép 15 con ở giải nhì thì chúng ta có đề lui tuần thứ năm này chạm 8 ghép lần lượt thì chúng ta có 808 này 818 828 838 và con 88 đi cặp cùng con 33. Đường cầu này của chúng ta có 10 số anh em nhé. Chạm 8 cứng. Thì mình sẽ đi test cho anh em này, thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai đề về 78 thì chúng ta ăn được cái chạm 8 này. Tiếp tục thứ hai này đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này và ăn chạm 8 anh em nhé phiên xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ ba này đề về 88 thì chúng ta ăn được con 88 tiếp thứ tư này thứ năm ngày 15 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm 2 chạm hai của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 202 này 212 này 242 và 262 ở đây chúng ta có hai con 1 một bóng 6 thì đây chúng ta có 6 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số thôi anh em nhé để lui tuần thứ 5 ngày 15 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 24 thì chúng ta ăn chạm 2 này và ăn thẳng con 24 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm bằng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư này đề về 62 thì chúng ta cũng ăn được con 62 này thứ năm ngày 22 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm 5 này 515 này 525 này 55 đi cặp cùng con 00 này 585 và 595 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 22 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 00 thì chúng ta đã ăn được con 00 này đi cặp cùng con 55 này anh em nhé tiếp tục thứ ba này thứ tư này đề về 45 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 này đó khi xong để đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 29 tháng 12 thì chúng ta có đề chạm 1 đề chạm 1 này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 ăn tiếp 91 và ăn chạm 1 thì những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em ấy thì là lúc nào mình khuyên anh em là vào đủ 19 số một cái chạm đấy anh em nhé nên là anh em chơi anh em nuôi mà anh em cẩn thận thì chúng ta lên vào bởi vì là cái tỷ lệ số nó ít thì ăn rất chi là thấp nên là anh em cân đối nó hợp lý là được không phải lúc nào cái đường cầu nó cũng đỏ được cho anh em ăn cái dàn ít số đâu tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 6 cứng này chạm 6 ở đây chúng ta có 626 này 646 676 này 696 và cặp 6611 này 10 số anh em nhé 10 số thì cái đường cầu này của chúng ta thì cái thứ nhất là chúng ta cũng trùng được con 66 và con 11 anh em nhé anh em nào mà đang nuôi ờ, cái ờ, bộ đề 12 ấy, và cái dàn đề chạm 1 của chúng ta 10 số ngày hôm qua ấy, thì anh em cũng để ý cho mình còn nó vẫn ờ, nó ra ngày đầu tiên như chúng ta còn 6 ngày nữa cơ nên là anh em uh, nuôi được đấy với cá nhân của mình là vẫn khuyên anh em là vào nuôi được anh em nhé và đâu anh em nào không thích thì chúng ta vào lui cái chạm 6 này cho mình chạm 6 thì đủ là 19 số anh em nhé về cái đường cầu lưu khung 3 ngày thì em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì bạch thủ anh em nhé thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày để chơi thứ sáu này thứ bảy này và chủ nhật anh em nhé bạch thủ lô là con 20 để chúng ta chơi cho ngày mùng 9 tháng 12 này chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé 3 ngày ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 20 đúng ngày cuối cùng ngày chủ nhật đấy phải không ạ ăn được con 20 20 của chúng ta về ngày giải nhì này tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm này ngày 15 tháng 12 chúng ta tiếp tục có bạch thủ lô là con 20 anh em nhé để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật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 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được 8 năm ba nháy anh em nhé 8 năm ba nháy 8 năm dãy 7 này 8 năm dãy 6 này hai con dạy 6 một con dạy 7 ba nháy liền tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm bằng tuần thì cái tuần này thứ năm ngày mùng 5 tháng 1 này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 17 anh em nhé 17 anh em cẩn thận thì nót cho mình con 71 vào đó còn đâu anh em nào mà thích đánh bạch thủ thì chúng ta có thể là vào bạch thủ 17 anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày của mình để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nào không trùng cầu thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để lôi tuần của ngày thứ năm và lô khung 3 ngày